Người ta vẫn thường hay nói Sài Gòn hoa lệ, hòa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Nhưng nếu ai trải lòng ra một chút, ta còn thấy Sài Gòn giàu tình người và luôn ôm ấp những hồi ức cũ. Bên cạnh đó, vẫn không quên tiến lên để phát triển và phồn vinh. trong chuyến khám phá chương trình du lịch Bình Chánh những câu chuyện chưa kể của công ty chim cánh cục Travel. My đã có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn những cung bậc cảm xúc với vô số hoạt động thú vị. Xuất phát tại điểm hẹn, xe Bon Bon đưa chúng tôi thưởng thức buổi sáng với món cà phê chấm với giò cháo quậy. Món điểm tâm đặc sắc của Sài Gòn xưa tại quán cà phê Đỗ Phủ. Cảm nhận cái vị đặc nguyên của dấu ấn lịch sử qua những di vật còn được lưu giữ tại di tích lịch sử hầm hư bí mật, hầm nội của lực lượng biệt động Sài Gòn. chia tay cà phê đổ phủ, chúng tôi hành trình đến huyện Bình Chánh với hơn 25 cây số, một vùng đất từng loang lộ với những vết bom đạn của chiến tranh, này đã khoác lên mình tấm áo mới với tốc độ phát triển không thua kém vùng đất nào. Xe men theo con đường láng le bào cò, cái tên dân dã để gợi nhớ về một vùng đất nằm trong cánh đồng bưng viền rộng lớn, tự nhiên đã tạo ra những cái láng, cái bào nước có rất nhiều tơ tích lịch sử láng le bào cò nơi từng chứng kiến những trận đánh vang dội tại vùng đất cửa ngõ Tây Nam Sài Gòn chợ lớn, hồ khu căn cứ vườn thơm. Tất cả động lại là cảm xúc bồi hồi, hoài niệm về những tháng năm xưa cũ của Bình Chánh. Với lợi thế rất lớn, đó là địa hình và lòng dân của một vùng tam tân rộng lớn, bao gồm Tân Kiên, Tân Tạo, Tân Nhật, ví như là hiên la địa võng chính vì lẽ đó láng lan ngày ấy đã đào sâu nắm mồ chôn không biết bao nhiêu là tên giặc xâm lược đây cũng là nơi tô đậm những dấu ấn lịch sử oai hùng của quân và dân huyện Bình Chánh trong kháng chiến chống Pháp và sau này là chống Mỹ. Chúng tôi chậm rãi dâng những nén nhang chiếc bia tưởng niệm, lặng người đôi phút như một lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc cha ông đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Đoàn tiếp tục tiến về khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm 1968, nơi lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tài liệu, hình ảnh hỗ trợ cho việc học tập, tham quan, nghiên cứu. Với các mô hình thu nhỏ, tái hiện sống động tình nghĩa quân dân cho đến những trận đánh như là cầu chữ Y, trận đánh quận 5, vân vân. Khu tưởng niệm được xây dựng thể hiện sâu sắc tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Điểm đến tiếp theo chúng tôi đặt chân đến là làng nghề làm nhang có tuổi đời gần trăm năm để tìm hiểu về quy trình công phu làm nên một nén hương trầm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh nói riêng đã và đang góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta và cũng tạo nên nguồn thu nhập chính cho cư dân địa phương. Giữa cái nắng trong veo óng ả, những hiên nhang đầy sắc màu xếp xe nhau tạo nên vẻ đẹp rực rỡ khiến du khách nào cũng muốn lưu ngay vài tấm ảnh làm kỷ niệm trong đó có tôi bát vũ phật đài hay chùa hanh tâm còn được gọi với cái tên thân hương là chùa phật cô đơn tọa lạc ở ấp 1 xã lê minh xuân huyện bình chánh chùa hộ phái bắc Tâm tọa lạc trên một khu đất rộng trên 10 hecta trước mặt là cánh đồng mênh mông hai bên có rừng bạch đàn bao bọc và kênh dẫn nước từ sông vòng cọ chảy qua tạo nên một khung cảnh yên tĩnh, thoáng mát. Viễn cảnh chùa thanh tịnh cũng phần nào làm ta vơi đi nỗi lòng sau những ngày bộn bề nơi phố thị. Đạp xe ngắm con đường màu xanh xuyên rừng Lê Minh Xuân là một trong những điểm nhấn chính của chương trình. Tận hưởng bầu không khí trong lành của những cánh rừng tràm mát rượi thật là một cảm giác tuyệt vời, khó tả. Sau những hoạt động ngoài trời, chúng tôi dừng chân và dùng cơm trưa tại nhà hàng Hoa Phượng Đỏ. Thưởng thức các món ăn dân dã lạ miệng như là mắm cá ly thi ăn cùng với đậu rồng, cá tai tượng chiên xù của bánh chán hay mớ rau đọt chọi xào tỏi ăn cùng cơm nóng đem lại cho du khách những dư vị vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khó mà quên được Hoạt động cuối cùng nhưng không kém phần hấp dẫn, đó chính là trải nghiệm hoạt động chăm sóc sức khỏe, massage cổ và gáy, ngâm chân thảo dược theo liệu pháp y học cổ truyền do đội ngũ y bác sĩ của trung tâm chẩn chữa chỉnh thực hiện. Chương trình khép lại với những hồi ức và những kỷ niệm đẹp mãi không phai. À, hãy nhớ subscribe và những thông báo để đón xem những video kế tiếp của My OK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.